nay mình xin hướng dẫn các bạn bộ sản phẩm trị láng Thái Lan mình sẽ giới thiệu bộ sản phẩm mình có những cái gì bộ sản phẩm mình gồm có 5 sản phẩm đây là cục xà phòng serum ICO nắm bóc ra xong hướng dẫn các bạn luôn sử dụng bộ sản phẩm trị lám da của bệnh viện Thái Lan mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, sử dụng cái bộ sản phẩm này luôn ban ngày các bạn rửa mặt xà phòng cốc xà phòng sẽ thoa một lớp serum tiếp theo đó các bạn dùng hộp trắng này, cái loại chống nắng này. đấy là ban ngày và ban đêm thì các bạn cũng rửa mặt bằng máy xà phòng sau đó các bạn dùng bôi cái hũ này trước màu vàng hơi đục đục và tiếp theo là bôi cái màu xanh xanh lên trồng lên bên mình là chuyên cung cấp xỉ lẻ mỹ phẩm toàn quốc các bạn đặt hàng có thể liên hệ với số 0338 055 686 bên mình còn nhiều sản phẩm khác các bạn có thể kết bạn Zalo để thêm một số về sản phẩm cho các bạn à. À, xin à, cảm ơn các bạn đã theo dõi sản phẩm của mình bộ trị nám Thái Lan